Kết thúc mùa 1, có vẻ như phi vụ của giáo sư sẽ lại phải tiếp tục đối mặt với những thách thức khi các con tin đã dũng cảm hơn và sẽ có nguy cơ tiếp tục làm loạn. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra trong mùa thứ hai này? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé! Let's go! Mùa 2 mở đầu với sự kiện cảnh sát phát hiện ra căn nhà mà cả nhóm đã từng ở và lên kế hoạch. Giáo sư phải đích thân đưa Raquel đến để cô cùng đội pháp y khám xét căn nhà. Dù tìm được một vài chứng cứ và DNA của những người liên quan đến vụ cướp, Raquel vẫn thấy có điều gì đó không ổn. Hóa ra, giáo sư trước đó đã cố tình dẫn cảnh sát đến Toledo, nơi mà ông đã sắp đặt một hiện trường giả gần như hoàn hảo với DNA của những người không hề liên quan đến vụ cướp. Raquel gọi điện nhờ chồng cũ của cô, Alberto, chuyên viên pháp y giỏi nhất, đến để khám xét hiện trường. Lúc này tại xưởng in, cả nhóm cố liên lạc với giáo sư nhưng không được. Đã 18 tiếng trôi qua kể từ lần gọi cuối và nếu trong 6 tiếng nữa không có thông tin gì từ giáo sư, họ sẽ tiến hành kế hoạch Chernobyl Tại điền trang Toledo, Alberto đã đến với kinh nghiệm của mình anh đã tìm ra được mẩu giấy nhỏ trong lò sưởi, thứ mà sau đó chúng ta được biết là những tấm ảnh và tài liệu mà giáo sư và Berlin đã cùng nhau đốt trước đó. Nhận thấy không còn nhiều thời gian, giáo sư muốn cấp tốc trở về Madrid để liên lạc với đội của mình. Alberto đã đồng ý cho ông đi nhờ. Ở sân in, cả nhóm xem tin tức và thấy giáo sư cùng với cảnh sát đang ở hiện trường, cho rằng giáo sư đã bị bắt. Tokyo muốn lập tức thực hiện kế hoạch Chernobyl, nhưng bị Berlin Helsinki, Moscow và Nairobi ngăn lại do họ vẫn còn niềm tin vào giáo sư. Nhận ra rằng Oslo không bao giờ có thể bình thường trở lại, Helsinki đã giải thoát cho Anh khỏi sự đau đớn một lần và mãi mãi. Những người còn lại không tin tưởng vào giáo sư, gồm Tokyo, Rio và Denver, đã đứng lên đảo chính, uy hiếp và bắt giữ Berlin. Trên đường trở về Madrid với Alberto, giáo sư giả vờ đau bụng để xuống xe, đốt một mảnh giấy nhằm thay thế chứng cứ mà Alberto đã tìm thấy trong lò sưởi. Sau đó, Ông cố tình gây sự với Alberto để dụ anh này đánh nhau với mình. Sau khi dễ dàng đánh ngất Alberto, giáo sư tiến hành đánh tráo chứng cứ. Sau khi tỉnh dậy, Alberto cay cú và đã bắt giáo sư vì tội tấn công cảnh sát. Lúc này, ở xưởng in, Tokyo, Rio và Denver đang uy hiếp Berlin để lấy thông tin về kế hoạch Chernobyl, nhưng không ăn thua. Ngay giây phút Tokyo quyết định xuống tay với Berlin, Nairobi và Moscow đã kịp thời phá cửa và ngăn cô lại. Theo lệnh Berlin, Helsinki bắt Tokyo, trói cô lại vào một cái xe đẩy và sau đó cô đã bị đẩy ra cho cảnh sát. Tokyo cố gắng bỏ chạy nhưng vô ích, nhớ lại những gì lời giáo sư từng nói về việc câu giờ khi bị bắt. Tokyo giả vờ khó thở và được đưa đi cấp cứu. Tại sở cảnh sát, giáo sư bị lấy dấu vân tay và xem được trên tin tức rằng Tokyo đã bị bắt. Rio vô cùng bất mãn khi người yêu mình bị đẩy vào chỗ nguy hiểm nên đã xảy ra xung đột với Berlin nhưng với sự tinh quái của mình và sự ủng hộ của những thành viên còn lại, Rio đã bị anh khống chế. Tại lều của cảnh sát, Tokyo bị tra hỏi bởi đại tá Prieto, nhưng không moi được thông tin gì. Hirake đến, cô hỏi thẳng Tokyo, giáo sư là ai? Tập 3 bắt đầu với cảnh flashback khi giáo sư đang làm việc với Rio. Lúc đầu, ông quyết định sẽ loại Rio ra khỏi vụ cướp vì tính cách trẻ con của cậu. Nhưng với sự thuyết phục và đe dọa rời nhóm của Tokyo, ông đã đồng ý cho Rio quay trở lại Quay trở lại với thực tại, giáo sư tại đồn cảnh sát gọi điện cầu cứu Raquel. Lúc này cô đang thẩm vấn Tokyo về danh tính thực sự của giáo sư, nhưng cũng chẳng máy móc được thêm thông tin gì. Giáo sư tại đồn cảnh sát đang tự đánh mình nhằm tạo chứng cứ thuyết phục hơn về việc mình bị Alberto tấn công. Và với sự giúp đỡ của Raquel, ông đã thoát được tội, đồng thời hủy luôn được thông tin và dấu vân tay của mình. Tại sành in, Nairobi chất vấn Berlin về việc làm của anh với Tokyo, nhưng anh cho rằng đó là điều đúng đắn khi Tokyo dám làm phản. Sau khi tỉnh dậy, Rio nói chuyện với Nairobi nhưng có vẻ không giúp được gì nhiều. Sau đó, anh tiết lộ về các con tin rằng thực ra chưa ai được thả và tất cả đều đang bị nhốt ở dưới tầng hầm. Anh cũng chĩa súng vào Berlin nhưng đã lập tức bị Helsinki đánh gục. Tức giận với cách hành xử của Rio, Berlin định giết cậu nhưng bị Nairobi và Denver ngăn lại. Đồng thời lúc này, điện thoại reo lên một cuộc gọi của giáo sư nhưng không ai trả lời. Tại lều của cảnh sát, Tokyo đã tin tưởng hơn và tiếp tục làm theo kế hoạch. Giáo sư sau đó gọi điện cho Berlin để kiểm tra, tuy nhiên anh đã bị Nairobi đánh ngất. Cô nói rằng bây giờ cô sẽ là người lãnh đạo. Sau khi giành quyền chỉ huy của Berlin, Nairobi thông tin toàn bộ những gì đã xảy ra cho giáo sư. Với thái độ lồi lõm của mình, Rio bị nhốt với đám con tin. Sau khi được Allison án ủi và nghe Arturo nói về cơ hội trốn thoát khi cả nhóm đang lục đục nội bộ, Rio gợi ý việc đánh cháo súng giả và súng thật với một thành viên nào đó trong nhóm để họ có lợi thế về vũ khí. Bị bắt giữ và uy hiếp bởi các thành viên còn lại, Berlin đồng ý việc Nairobi lên nắm quyền và tiết lộ kế hoạch Chernobyl. Đó là thả 1 tỷ euro xuống Madrid và rồi lợi dụng sự hỗn loạn đó để trốn thoát. Trong lúc đó, Arturo đã thành công trộm một khẩu súng giả và đưa nó cho Monica để cô đánh cháo nó với súng của Denver. Giữa sự hỗn loạn, chuyện tình cảm của giáo sư và Raquel lại đang phát triển rất tốt. Giáo sư quyết định sẽ thả 11 con tin với điều kiện có phóng viên đưa tin phỏng vấn từ bên trong. Ông giải thích điều này sẽ khiến cho dư luận quay sang ủng hộ đoàn cướp. Raquel thì cho rằng đây chỉ là một chiêu trò câu giờ. Cô đã đưa ra kế hoạch đánh bẫy giáo sư bằng cách tung tin Angel, người duy nhất biết danh tính của ông, sẽ tỉnh lại và rồi mai phục của bệnh viện. Đội phóng viên được cử vào để phỏng vấn và ghi hình mình một con tin được thả tự do. Nhưng không dừng lại ở đó, Berlin cho truyền thông thấy xác chết của Onso để họ thấy đoàn cướp đã gặp tổn thất. Anh cũng buộc tội cảnh sát vì đã nói dối và bôi nhọ danh dự của mình khi nói anh là kẻ buôn người. Điều này đã tạo ra một cơn sốt truyền thông trên toàn quốc. Dù nguy hiểm, nhưng giáo sư vẫn phải mạo hiểm đến bệnh viện kiểm tra hóa trang thành một chú hề, ông lợi dụng một cậu bé và đã xác nhận đó chỉ là một cái bẫy và đã thành công trốn thoát. Lúc này tại sự in, Arturo sử dụng súng thật của mình để uy hiếp và bắt Denver làm con tin để tìm cơ hội trốn thoát. Về phía Rio, sau khi biết được tin giáo sư sẽ cố gắng cứu Tokyo trên đường cảnh sát đưa cô ra tòa, anh mới bình tĩnh lại và tiết lộ kế hoạch chạy trốn của đám con tin. Các thành viên còn lại nhanh chóng đến để khống chế Arturo và với sự giúp đỡ của Monica, ông đã bị khuất phục. Trong lúc đó, Rake hẹn giáo sư ra để tâm sự Đột nhiên cô phát hiện một sợi tóc cam trên người giáo sư. Cô nhanh chóng xác nhận tên hề trong bệnh viện lúc trước đó cũng có tóc màu cam. Lúc này, Raquel mới vỡ lẽ ra rằng người cô đang hẹn hò chính là giáo sư. Raquel gọi cho Alberto hỏi về chứng cứ và vụ đánh lộn lần trước, khiến Alberto nghi ngờ và tiến hành điều tra dấu vân tay của giáo sư. Sau khi dụ được anh vào nhà vệ sinh, Raquel đã không ngần ngại còng tay và bắt người tình của mình vì tội đồng lõa với đoàn cướp và đưa anh đến căn nhà ở Toledo. Tại sừng in, Arturo phải đeo bom như một hình thức trừng phạt vì dám làm phản. Denver thì trấn an Monica sau khi cô đã về phe đoàn cướp, nói rằng cô có thể gia nhập cùng họ với cái tên Stockholm. Còn Nairobi đã quá mệt với đám con tin, cô giao lại quyền chỉ huy cho Berlin và anh lập tức ra lệnh cho họ đào đường hầm không ngừng nghỉ nếu không muốn phải ôm bom như Arturo. Tại căn nhà ở Toledo, Raquel chào giáo sư lại và bắt đầu tra hỏi. Nhưng điều cô không ngờ là ông thừa nhận rằng mình đã yêu cô. Không chấp nhận điều đó, Raquel đã bỏ đi, để lại giáo sư vẫn đang bị trói trong căn nhà hoang. Lúc này trên đường mà Tokyo đang được áp giải đến phiên tòa, xe của cảnh sát bị chặn lại bởi một đám người. Trước đó được Berlin tiết lộ là người của giáo sư. Giải cứu thành công Tokyo, họ đưa cho cô bộ đồ cảnh sát, áo chống đạn, một chiếc điện thoại để liên lạc với giáo sư. Sau đó cô nhanh chóng rời đi trên chiếc mô tô của cảnh sát. Sau khi nhận được tin Tokyo đã trốn thoát, Soret lệnh phong tỏa toàn bộ tuyến đường. Tokyo thì cố liên lạc với giáo sư nhưng vô ích. Lúc này, giáo sư đang bị gắn vào thiết bị phát hiện nói dối do Rake mang đến. Cô tra hỏi ông đủ thứ, từ vụ tai nạn của Angel đến lý do của vụ cướp. Ngay lúc này, Suresh gọi điện và thông báo với cô Tokyo đã trốn thoát. Cô tra hỏi giáo sư và ông đã nói cho cô kế hoạch giải cứu Tokyo của mình. Sau đó, nhờ vào sơ hở của Rake, giáo sư đã dễ dàng khống chế cô, khiến cô bất tỉnh và trốn thoát. Lúc này, Rio đã liên lạc được với Tokyo bằng số của Allison. Dù biết rằng cảnh sát đang nghe lén, họ nói chuyện bằng mật mã của riêng hai người. Rio nhanh chóng hiểu việc cậu cần phải làm và chạy xuống mở cửa cho Tokyo. Cửa mở, một cuộc đấu súng nổ ra giữa hai phe. May mắn là Tokyo đã an toàn và được dừng in. Tuy nhiên, Moscow lại trúng đạn và trọng thương. Lúc này tại ngôi nhà ở Toledo, Raquel đã tỉnh lại và thấy giáo sư đang chĩa súng vào mình. Tuy nhiên, ông nhanh chóng đưa súng lại cho cô để chứng minh tình yêu của mình. Raquel cầm súng nhưng không thể nào bắn giáo sư, để cho ông tự rời đi với xe và điện thoại của mình. Tại sừng in, mọi người đang cố gắng sơ cứu cho Moscow, vết thương rất nặng và có ba viên đạn kẹt trong bụng của ông. Tokyo yêu cầu Berlin gọi điện ra bên ngoài để cầu cứu bác sĩ, nhưng phía cảnh sát lại muốn đưa Moscow ra ngoài. Tuy nhiên, chính bản thân Moscow cũng không đồng ý. Giáo sư gọi điện và biết được tình hình. Ông nói rằng người của ông sẽ bắt đầu đào từ phía bên này và ông sẽ gửi bác sĩ vào. Giáo sư cũng cho Berlin biết mình đã bị phát hiện. Sau khi đi bộ về đến trại cảnh sát, Rake đã bị Alberto buộc tội đồng lõa với giáo sư. Cô nói có thể chứng minh mình trong sạch bằng cách chỉ nơi giáo sư ẩn náu. Mọi người trong đội vô cùng suy sụp vì chấn thương của Moscow Denver thì ra sức đào hầm để cứu cha mình, Tokyo thì hối hận và tự đổ lỗi cho bản thân. Giáo sư thì gọi điện cho cảnh sát, yêu cầu bác sĩ nhưng lập tức bị từ chối. Ở chỗ của cảnh sát, Suresh chỉ ra rằng nhiều người đang theo phe bọn cướp và cho rằng cảnh sát là kẻ xấu. Ông cũng yêu cầu Rake nộp lại súng và phù hiệu, dường như là đã đá cô ra khỏi vụ án này. Rake đến thăm Angel, lấy lại súng và phù hiệu của anh để tự mình điều tra. Và ngay sau khi cô rời đi, Angel đã tỉnh lại. Raquel ờ. dựa vào những cuộc hẹn của cô và giáo sư trước đó để khoanh vùng và tìm ra nơi trú ẩn của ông. Trong lúc đó, cảnh sát cũng đang cố gắng làm điều tương tự. Ở trong xưởng ý lúc này, Moscow đã rất yếu, dù cho việc đào hầm đã sắp hoàn thành. Song ông đã không qua khỏi và chút hơi thở cuối cùng của mình trong sự đau đớn của cả đội, đặc biệt là người con trai Denver của ông. Tại trại cảnh sát, họ phát hiện ra rằng Raquel cũng đang đi thu thập những đoạn băng an ninh. Họ hiểu nhầm rằng cô đang cố bao che cho giáo sư và ra lệnh bắt giữ cô Đại tá Prieto thì mất kiên nhẫn, ra lệnh đột kích vào trong xưởng in, mặc cho Suresh ra sức ngăn cản. Trong xưởng, đường hầm đã được đào thông, giáo sư hội ngộ với mọi người trong đoàn và được Nairobi thông tin rằng tổng số tiền mà họ in được là 984 triệu euro. Lúc này, cảnh sát đã bắt đầu đột nhập vào xưởng in, thông qua đường ống cống. Cả đoàn cướp nhanh chóng thực hiện kế hoạch tẩu thoát, giáo sư thì về căn cứ để chỉ huy, nhưng đã bị Rake tìm ra và bắt giữ. May có sự giúp đỡ của những người Serbia nên Rake đã bị khống chế đứng trước Roque đang bị trói, giáo sư thú nhận tình yêu của mình với cô, nói rằng đó là lỗ hổng duy nhất trong kế hoạch hoàn hảo của ông. Ông cũng nói thêm, ngân hàng trung tâm châu Âu đã in hàng trăm tỷ euro mỗi năm chỉ để đổ vào túi bọn nhà giàu, song cũng chẳng ai gọi là cướp cả. Ngay lúc này, Andrew gọi cho Roque từ bệnh viện, nhưng do điện thoại của cô bị theo dõi nên đã dùng điện thoại khác của giáo sư để gọi lại. Anh nói rằng muốn gặp cô trước khi nói với bất kỳ ai. Raquel nói với giáo sư có thể ngăn cản Andrew nói ra vị trí của ông, sau đó, hôn thám thiết giáo sư chứng tỏ rằng cô đã về phe của ông. Tin tưởng Raquel, giáo sư thả cô đi đến bệnh viện. Lúc này, cảnh sát đã phát hiện ra Angel gọi cho Raquel và cử người đến bệnh viện mai phục. Đúng như dự kiến, Raquel đến thăm Angel và bị cảnh sát tóm gọn. Đại tá Prieto gọi điện cho Angel hỏi vị trí căn cứ của giáo sư, nhưng do tình yêu với Raquel, anh nhất quyết không nói. Lúc này tại Sừng in, cả đội đang gấp rút triển khai kế hoạch tàu thoát. Tokyo yêu cầu Arturo và vài người khác đào lối thoát thông ra cống Đột nhiên, một vụ nổ bất ngờ từ phía cổng ngầm khiến Tokyo bị choáng váng. Cuộc đầu súng nổ ra, ngay sau đó giữa cảnh sát về Tokyo, Rio và sau đó có thêm Denver và Monica. Họ tạm thời thành công chạy đi, họ yêu cầu toàn bộ con tin đeo bản nạ và chờ ở dưới sảnh. Cảnh sát đến và thành công giải cứu toàn bộ con tin, ngoại trừ Ariana, cô đã bị Berlin kéo đi theo. Sau đó, cảnh sát phát hiện chuyển động dưới cống ngầm, cho rằng căn cướp đang cố trốn ra từ bên đó nên đã cử người chờ sẵn nhưng đó lại là cái bẫy và những người kia chính là Arturo và một số con tin khác. Trong lúc đó, đoàn cướp đã chuyển gần hết số tiền thông qua đường hầm họ đào trong kết sắt và chuẩn bị thoát đi. Tuy nhiên, nhờ có Allison chỉ điểm, cảnh sát đã biết và nhanh chóng tiến đến kết sắt đó. Được giáo sư thông tin điều này, Berlin quyết định sẽ cố thủ, cầm chân cảnh sát để những người còn lại trốn thoát. Lúc này, tại lều của cảnh sát, Lieto đe dọa Raquel rằng nếu cô không nói vị trí của giáo sư, cô sẽ mất quyền nuôi con vào tay Avatar. Không còn sự lựa chọn nào khác, cô đành tiết lộ địa chỉ, đó là số 33 Alcantara. Trở lại căn hầm dưới sừng in, giáo sư yêu cầu Berlin quay trở lại hầm nhanh vì anh sắp cho nổ đường hầm. Nhưng Berlin từ chối, nói rằng anh muốn chết với lòng tự trọng và ra lệnh cho Helsinki cho nổ hầm. Berlin lao ra đấu súng với cảnh sát và lập tức bị bắn hạ. Giáo sư đau đớn gã gục trong vòng tay của Helsinki vì sự ra đi của Berlin, người Anh cùng mẹ khác cha của mình. Nairobi an ông và nói rằng kế hoạch cần phải tiếp tục Lúc này, cảnh sát đã ập vào nhà kho của giáo sư, nhưng nó hoàn toàn trống trơn vì chỉ vài phút trước đó, các thành viên đã lần lượt cản trang và trốn ra ngoài. Riêng giáo sư và Hao Sun Ki, lái xe tải chở tiền và cũng đã trốn thoát trong cao tấc Một năm sau, ta được thấy Rake đang xem tin tức từ vụ cướp, cô mở lại những tấm thiệp về những nơi mà giáo sư muốn đưa cô tới. Rồi đó là tọa độ chỉ vị trí của Palawan, Philippines. Rake đã đến đó và sau một hồi tìm kiếm, cô đã gặp lại được giáo sư. Và đó là toàn bộ những gì đã diễn ra trong phi vụ triệu đô mùa 2. Liệu chúng mình có bỏ lỡ chi tiết nào không? Và đâu là series mà các bạn muốn chúng mình làm kế tiếp? Hãy để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận. Đừng quên like và subscribe cho kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về phim ảnh mà chúng mình sẽ ra mắt trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại!